trọn bao thương đau nhiều tai ương và thân không u sầu nay muôn người đang kêu khấn nguyện cầu chúa xót thương chúng con ôi giêsu ngài là đấng cứu độ trần gian là vị nước y quyền phép vô vàn ngài là thiên chúa bóng dung từ con xót con Giêsu nguyện ôm ấp chúng con vào lòng chưa lành những bệnh tật phương mang và thương ban nguồn bình an cho khắp trần gian lạy chúa nguyện cứu giúp mọi người khắp dịch bệnh tràn lan đang khiến nhân loại phải bối rối nước mắt rơi họ quyện trong câu kinh hàng văn sinh nguyện thiên chúa thương tình giang tay trợ che cứu chữa và ủi an chúng con mỗi ngày ôi Giêsu ngài là đấng là vị lương y quyền phép vô vàng ngài là thiên chúa bao dung từ bi thương xót con Giêsu nguyện ôm ấp chúng con vào lòng chữa lành những bệnh tật phương mang và thương ban một bình an cho khắp trần gian Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương xót và cứu chữa chúng con. Xin cho lời chúng con cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa để chúng con cảm nhận được bàn tay yêu thương của Chúa đang ân cần lạy chúa tựa nương chúa nguồn mạch thánh ân tựa vào chân gian bao trái ngang lọc lửa ai oán ngước mắt trong ngài là cha khoan nhân dù nguy nan ngài cứu giúp đỡ đơn luôn luôn cậy tin nơi chúa lòng xót thương khôn lường lạy chúa tình thương chúa trải rộng khắp nơi ngài đã tặng ban cho chúng con hồng ân cứu rỗi chúa xót thương và ngày đêm trong mong đoàn con luôn nhận ra những lỗi lầm tin vào tình thương Chúa đời quyền năng trí nhân vô ngần Ôi Giêsu Ngài là đấng cứu độ trần gian là vị lương y quyền phép vô vàn Ngài là Thiên Chúa bao dung từ bi thương xót chúng con vào lòng chưa lành những bệnh tật phương mang và thương ban một bình an cho khắp trần gian ôi Giêsu ngài là đấng cứu độ trần gian là vị lương y quyền phép vô phàn ngài là thiên chúa bao dung từ bi ôi Giêsu nguyện ôm ấp chúng con vào lòng chữa lành những bệnh tật phương mang và thương ban nguồn bình an cho khắp trần gian và thương ban nguồn bình an cho khắp Just stop. vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra chúa đang bước đi cùng con nếu lòng tin còn người ơi tình chúa ôi tuyệt vời ngài ở bên san sẻ đời buồn vui người hãy vững tâm chúa vẫn ở bên dịch bệnh lan nhanh cho ta hay cuộc đời mong manh sống chậm để nghe đây tiếng gọi dựng xây từng ngày dòng mở đôi san sẽ đời buồn Đã đến giờ xin mời cộng đoàn ta đứng số sáng thành thịnh lễ. Hôm nay là thứ năm, sau chủ nhật thứ 21 thường niên. Nhân danh cha và con và thanh thần. Amen. chúa trời là đứng thương phạt vô cùng con lại tin thật đức chúa trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai đã xuống tê làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ thì con tin vững vàng vì Chúa là đứng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh Amen lạy Chúa con trông cậy vững vàng vì công nghiệp đứng Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban được lên thiên đàng xem tay mặt đức chúa trời hưởng phúc đời đời vì chúa là đứng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được amen lạy chúa con kính mến chúa hết bằng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là đứng tròn tốt tròn lành vô cùng lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy Amen Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt lạy chúa cha giàu lòng thương xót xin nhìn lên nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành xin cùng cô đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của cha lạy chúa giêsu là đấng cứu độ duy nhất là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách xin cho lời chúng con khiêm tôn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của chúa xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ăn cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu. Xin soi sang các vị hữu tranh và những người con sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nắng nhờ lời đức mẹ chuyến cầu xin chúa nhắn lời chúng con amen ta hân hoan vào nhà chúa Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì chúng ta không biết ngày nào giờ nào Chúa đến với mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống trong ân nghĩa với Chúa. Trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn tiên nhân, xin tạ ơn, xin ơn bình an, cầu cho hai linh hồn du xe, linh hồn du xe nhân ngày rỗ, linh hồn Đa Minh, Maria, Augustino, Teresa, linh hồn Phêrô nhân ngày rỗ 100 ngày. Xin cho các linh hồn qua đời trong đại dịch Covid. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con Vì chúng con đã sống phạm đêm Chúa Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con Và ban ơn cứu độ cho chúng con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 Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện Lấy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một y. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa để dầu sông dừa cành thế sự thăng trầm. Chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sông và hiên trí cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, vì đức tin anh em Chúng tôi được an ủi nơi anh em trong mỗi nỗi cuốn bách và gian truân. Hiện giờ chúng tôi cảm thấy được sống vì thấy anh em đứng vững trước Chúa. Vậy chúng tôi cảm tạ ơn Chúa thế nào thay cho anh em. Vì nỗi vui mừng chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta nhờ anh em. Đêm ngày chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện để được gặp mặt anh em lại và bổ túc những gì còn thiếu sót trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta dẫn đàng và đưa chúng tôi tới anh em. Về phần anh em, xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người như chính chúng tôi yêu thương anh em để cho để làm cho lòng anh em nên vững vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của người. Amen. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin cho chúng con sớm được no phi ân tình của Chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin cho chúng con sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Thực ngàn năm ở trước thiên nhiên, tớ hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh Chúa khiến con người trở về bụi đất Người phan hay trở về gốc hỡi con người Xin cho chúng con sớm được lo vì ân tình của Chúa Để chúng con mừng rỡ hân hoan Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ Để chúng con luyện được tôn lòng chi khôn ngoan Lạy Chúa xin trở lại Chớ còn chờ đến bao giờ Xin tỏ lòng thương xót tôi tơ của Ngài Xin cho chúng con sớm được no phì ân tình của Chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan xin cho chúng con sớm được no phi ân tình của chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con xin cho các bầy con nhìn thấy sự nghiệp thiên chúa và cho các con cháu họ được thấy vinh quang người Xin cho chúng con sớm được no vì ăn tình của Chúa Để chúng con mừng rỡ hân hoan Alleluia, Alleluia Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngủ rồi dào trong anh em anh em hãy nhờ đức Kitô mà ta ơn thiên Chúa Cha Alleluia Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ. Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ lại còn chè chén với lũ say xưa chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ vào giờ nó không biết ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa kính thưa quý ông bà anh chị em lời chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta về ngày chúa đến lần thứ hai trong cuộc đời chúa giêsu ngôi hai thiên chúa đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2.000 năm Ngài đã sinh ra, đã sống, đã chết và đã phục sinh để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và Ngài sẽ đến với chúng ta vào ngày chúng ta lìa đời. Nói đến cái chết chắc không ai muốn nghe, nhưng đó là điều sẽ xảy đến, không ai trong chúng ta có thể tránh được. Người sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Đức Giêsu ví giờ Chúa gọi mỗi người chúng ta lìa đời giống như lúc kẻ trộm đến bất ngờ thình lình nhanh nhạy không ai biết trước được khó đoán được khi ấy mỗi người sẽ phải ra trình diện trước thiên chúa để chịu phán xét về số phận của mình những người đã trung thành với chúa thì được ban thưởng hạnh phúc hân hoan. Còn những ai đã bất chung với Chúa thì sẽ bị loại ra ngoài, đau khổ, buồn bã, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì thế thái độ cần có của chúng ta là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức ở đây không phải không có nghĩa là không ngủ hay không phải là luôn sống trong hoang mang lo sợ Tỉnh thức là người luôn sống trong ân sủng của Chúa, luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ lúc nào. Tỉnh thức là luôn biết hồi tâm để nhận ra cái sai, cái lỗi của mình để sửa, để ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn. Tỉnh thức là luôn biết lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống của mình trái ngược với thái độ tỉnh thức là thái độ ngủ mê ngủ mê là nghĩ đời mình còn dài nên mải mê vui chơi chạy theo đủ thứ sự mà mỗi một việc quan trọng nhất lại bỏ lỡ đó là việc liên kết với chúa sống trong ân nghĩa với chúa ngủ mê là mãi sống trong tội không chịu nhận ra tội lỗi của mình để sửa sai. Ước gì lời Chúa ngày hôm nay giúp chúng ta luôn có thái độ tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ Chúa đến bằng một đời sống công chính và biết chu toàn các việc bổn phận của mình trong bình an, niềm tin và hy vọng để ngày giờ Chúa đến với mỗi chúng ta là ngày của niềm vui, bình an, bình an và hân hoan. Amen. chị em hãy cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tu một đoàn con đông đảo xin thương tình ban cho giao hội ơn hiệp nhất và bình an người hằng sông và hiên tri muôn đời amen chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha Anh nâng tâm hồn lên chúng con đang hướng về chúa hãy ta ơn chúa là thiên chúa chúng ta Bạn là Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lung Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu trên. Với đức tin sông đồng, chúng con tuyên xưng người sông lai với niềm cây trông vững vàng chúng con trông đợi người đến trong vinh quang vì thế lạy chúa cùng bơi toàn thể thiên thần và các thánh chúng con hợp tiếng ca người chúa và không ngừng tung hô đặng Thôi.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 cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức giáo mục Gioan giao phần chung con, Đức giáo mục Du Sa, Đức giáo mục Đa Minh và toàn thế hàng giáo si. Xin nhớ đến các tôi, tôi tớ Chúa là các linh hồn, chúng con hiệp ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Các linh hồn nhân ngày rỗ, các linh hồn qua đời vì dịch bệnh, Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điểm hy vọng sông Lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyên thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa.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 lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sang nước cha chỉ tên y cha thầy nhận dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và ta nợ chúng con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 Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau Lạy Chúa trên thiên chúa để đấng xoa tội trần gian phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên thiên chúa lạy chúa con chẳng đang chúa ngữ vào nhà con nhưng xin chúa khoan lạy chúa đất chưa chan phương lòng của ngài từ đuông tất ngài san sinh cơm bánh và điều ngon làm phân khởi lòng người lạy đức chúa giêsu con tin thật chúa người trong phép mình thanh con kinh mến chúa trên hết mọi sự cùng ưa cao chịu lấy chúa trong linh hồn con song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu chúa cho tầm đường thì xin chúa ngự vào linh hồn con canh miêng liêng vậy chẳng khác gì chúa đã ngữ vào thật thì con xin ấm lấy cùng hợp làm một cùng chúa cho chồng xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa con bao giờ amen chúng ta dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng tròn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy canh cả du xe là đấng kỳ như Chúa kêu thế là ban trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria thiên chúa đã trao con một của người cho ngài mẹ maria đã tin tưởng ngài và chúa kitô đã tiến tới sự trưởng thành dưới sự chăm sóc của ngài thương ân sủng lòng thương xót đức khang đảm và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ Chúa trời xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu tôn đức nữ đồng chi hiển vinh sáng lang hằng chúa chúng con cho cõi sư giữ amen lạy đã tanh trai tìm đức chúa giêsu thương xót chúng con lạy trai tìm cực thanh cực tình ra tanh đức bà maria cầu cho chúng con lạy ông thánh du xe là bà sanh sạch Đức Bà Maria cho đời đồng chi. Cầu cho chúng con. Lạy các anh từ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. thiên tòa cao sang thánh du xe ngời sáng vinh quang ngài là bạn trăm năm của trinh nữ maria xưa ở nazareth ngài nuôi dưỡng con đức chúa cha thánh du xe cầu bầu bao hồng ấn chúa ban mọi nhà cho gia đình con trở nên trường nhân đức luôn sống trong hiền hòa yêu thương và nguyện cầu noi gương gia đình cha sống khiêm nhường nghèo khó luôn sống trong thuận hòa phục vụ trong hy sinh xuyên thiên tòa cao sang thánh du xe ngời sáng vinh quang ngài là bạn trăm năm của trinh nữ maria xưa ở nazareth ngài nuôi dưỡng con đức chúa cha thánh du xe cầu bầu bao hồng ân chúa ban mọi nhà xin cho gia đình con sống trong tình yêu mến nên mẫu gương mọi nhà nên chúa yêu mọi người noi gương cha ngày đêm sống công bình bác ái bao khó nguy dồn dập một lòng luôn cậy trông trường nhân đức luôn sống trong hiền hòa yêu thương và nguyện cầu noi gương gia đình cha sống khiêm nhường nghèo khó luôn sống trong thuận hòa tòa cao sang thánh du xe ngời sáng vinh quang ngài là bạn trăm năm của trinh nữ maria xưa ở nazareth ngài nuôi dưỡng con đức chúa cha thánh du xe cầu bầu bao hồng ân chúa ban mọi nhà giờ Nazareth ngài nuôi dưỡng con Đức Chúa Cha thánh du xe cầu bầu vào hồng ân Chúa ban mọi